không đúng hãy tìm xem chữ giờ đúng rồi bạn thật là giỏi các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ r ở đâu chữ r đúng rồi bạn rất rất khá các bạn à, nhỏ hãy tìm xem chữ U ở đâu Chữ U Đúng rồi, bạn rất thông minh Các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ E ở đâu các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ ớ ở đâu không đúng hãy tìm xem chữ ớ đúng rồi bạn thật là giỏi các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ n ở đâu chữ n đúng rồi bạn rất rất khá các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ E ở đâu chữ E. Đúng rồi, bạn rất thông minh. Các bạn nhỏ hãy tìm xem dấu huyền ở đâu. Dấu huyền. Đúng rồi, bạn thật là giỏi. Các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ N Các bạn nhỏ hãy tìm xem chữ Á ở đâu. bạn nhỏ hãy tìm xem chữ á ở đâu chữ á đúng rồi bạn thật là giỏi các bạn nhỏ hãy tìm xem 对呀。